nó khoảng 3 à, đến 4 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều còn cái tuổi thọ để sử dụng pin này á, thì à, nó khoảng 4 năm nó được 4 năm mà ta không cần phải thay pin mới thì thời gian sạc pin á, thì lâu lâu ta mới sạc một lần nên cái đầu dây chờ này nó có thể nó sẽ bị à, dơ hoặc là nó ra ten á, thì các bạn kỹ thì mình sẽ che cái đầu này bịt kín lại và khi mà các bạn cắm sạc vào á mà